chất lượng cuộc sống nâng cao. Theo đó, nhu cầu hưởng thụ và gu thẩm mỹ của con người ngày càng được nâng lên rõ rệt. Xem cửa không còn đơn thuần là vật dụng để che chắn mà nó trở thành món trang sức không thể thiếu trong mọi không gian, vừa tạo sự riêng tư vừa có nét chấm phá, tôn lên vẻ đẹp của văn phòng. Nếu bạn vẫn đang loay hoay chưa biết mẫu rèm nào phù hợp với không gian nhà mình hay chưa tìm được địa chỉ để mua rèm uy tín và chất lượng, vậy thì hãy đến với Rèm Châu Âu. Là một địa chỉ số 1 về phân phối và lắp đặt các loại rèm cửa, với tâm huyết hơn 15 năm miệt mài hoạt động, Rèm châu Âu trở thành cái tên quen thuộc được đông đảo quý khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Tọa lạc tại số 244 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội là một con phố sầm uất. Công ty Rèm châu Âu thu hút đông đảo quý khách hàng bởi không gian trưng bày vô cùng độc đáo và đem lại sự trải nghiệm chân thực về từng sản phẩm. Với những thiết kế nhẹ nhàng, giản dị và tiết kiệm diện tích, rèm Roman giúp căn phòng của bạn trở nên ấm cúng và vô cùng tinh tế. Hai mẫu rèm cuốn hiện đại đến từ Hàn Quốc lại phù hợp với những người thích sự tối giản nhưng tiện lợi, mang đến cho gia chủ một cảm giác rộng rãi, thoáng mát cho không gian riêng tư của mình. Hay như mẫu rèm tự động thông minh, chỉ một cái chạm nhẹ, khách hàng có thể tùy ý điều chỉnh rèm theo ý muốn. Và đặc biệt, mẫu rèm bán chạy nhất năm nay, rèm cổ điển có thể gọi là điểm nhấn nổi bật nhất tại rèm châu Âu. Nhờ chất liệu cao cấp, dưới bàn tay khéo léo của những người thợ, mẫu rèm này cầu kỳ chỉn chu đến từng chi tiết và luôn được khách hàng lựa chọn để lắp đặt tại các tòa lâu đài hay biệt thự, đưa đến một không gian vô cùng sang trọng và mới lạ cho ngôi nhà. Với công dụng cản sáng, cản nắng gần như tuyệt đối, Rèm giúp ngăn tia UV gây hại cho đồ nội thất trong nhà, gây hại đến sức khỏe, mang đến không gian thoáng mát, dễ chịu vào mùa hè, cảm giác ấm cúng, ấm áp vào mùa đông. Rèm châu Âu không chỉ tạo nên sự hài hòa mà còn mang đến nét đẹp ấn tượng thể hiện của thẩm mỹ hay cá tính của thân chủ. Những thiết kế đơn giản, mỏng và nhẹ như rèm voan, theo cũng luôn được quý khách hàng yêu thích vì dễ dàng hấp thụ ánh sáng từ bên ngoài, từ đó không gây ra tình trạng cháy mắt khi ngồi bên trong giảm được nhiệt độ nóng bức của thời tiết mùa hè. Bên cạnh đó, rèm cửa còn mang lại không gian riêng tư thoải mái cho cả nhà ở những giây phút quây quần bên nhau. Và để làm ra những sản phẩm chất lượng và ưng ý thì chúng ta không thể không nhắc đến xưởng thiết kế châu Âu với đội ngũ hùng hậu, có bề dày về kinh nghiệm cũng như sự nhiệt huyết đối với nghề của tất cả các công nhân tại đây. Trong thời gian qua, giám châu Âu đã có mặt ở khắp tỉnh thành lớn nhỏ ở trong nước như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, cho đến Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh, Phú Quốc. anh chị mới cưới nên chuyển sang căn nhà mới thì ờ, đang muốn một cái rèm nào đấy phải thật ấm cúng và sang trọng dạ. dành cho biệt thự em ạ vâng nếu mà là biệt thự thì em mời anh chị ờ, ờ, tham quan sản phẩm này của bên em ạ Rèm này là rèm vải hai lớp với chất liệu là thô cả nắng 100% và hoa văn thì mang hơi hướng là cổ điển ạ. Kết hợp với lại lớp yếm võng hoàng gia vô cùng là sang trọng ạ. Bộ rèm này thì sản xuất dành riêng cho biệt thự với lại à, cái lối à, kiến trúc là hơi cổ điển một chút ạ không biết là anh chị à, xem có phù hợp với lại căn căn biệt thự của anh chị không ạ rèm hoàng gia mà võng dạ, yếm võng hoàng gia yếm võng hoàng gia à, rèm cổ điển yếm võng hoàng gia kết hợp với lại hoa văn mang hơi hướng cổ điển ạ ừ. đẹp đấy em nhỉ thế mình quyết định cái rèm này nhá vâng. ờ, vợ chồng anh chọn cái rèm này em uh, cho thợ sang ờ, đo đạc cửa cho nhà anh xong mà lắp cho anh bộ rèm này nhá dạ vâng ạ hiện đại quá chồng ạ rèm châu âu mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi sau khi khám phá tất cả những sản phẩm của dòng châu Âu, chắc chắn chúng ta đã có những sản phẩm phù hợp với ngôi nhà của chính mình rồi đúng không ạ? Xem châu Âu hân hạnh được đón tiếp quý khách và chắc chắn sẽ không làm quý khách hàng phải thất vọng.